anh còn chưa ngủ Bao mình thức nguyên đêm là chưa đủ Vì người thật sao hỏa ngày ngủ đêm chơi Nên là người lúc nào như cũng cho mình trạng buồn một lời Thứ vô dụng nhất lá chiếc đồng hồ vì công dụng của nó chỉ để làm từ đỡ thôi chẳng phải là mori anh vẫn cứ ngủ mơ mà dù có tình cũng nhìn như thằng lớn ngớ đi cùng với nhau trên một đoạn đường mà thì nó mày thì có mắt để mà đi hết đường xa vì trái đất sẽ đâu có phải là mát nếu cứ như vậy và thành công là bùng xóa dòng thời gian nó vốn là bản nhạc buồn này là anh remix solo cùng phèo lên luôn lần là bạc ảnh đầu óc bay bầu cày nào thì cũng

Việc thì ông bị hút good night Chẳng tháng đêm sao không dùng Mà lại theo đuổi theo thể loại freestyle Wow, anh qua là hợp lệ Diễn xuất nhất là vào vai ghét trên đường America Có khi là anh chỉ không ra trò Không, cái vai của Cát rất nhỏ Chưa chạm đâu lòng thiên tử Game cậy vàng số 1 châu Á Sát hình gồm mất tiền lại có đồ Săn bot Thu đồ, thu đồ, thu đồ Chiêu tải miêu Có vàng, có vàng, có vàng Khiêu chiến liền server Có đồ, có đồ, có đồ Mang đồ đi bán Lại có vàng, lại có vàng đổi và hóa thành vàng thường Chân lòng thiên tử, game cày bảng số 1 châu Á